Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh à, chia sẻ thông tin và tư vấn đầu tư bất động sản của Đào Nguyễn Official. À, tôi cũng xin giới thiệu, tôi tên là Đào Nguyễn, tôi hiện tại là chuyên gia cố vấn đầu tư bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực từ Đà Nẵng vào phía Nam. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn à, một cái thông tin à, một số người à, Việt kiều ở nước ngoài hay là những khách nước ngoài thì họ sẽ có những cái thắc mắc là ờ, Việt kiều ờ, có được mua nhà ở tại à, ở Việt Nam hay không và người nước ngoài có được mua nhà ở Việt Nam hay không thì ờ, để trả lời cái câu hỏi này thì mình sẽ chia làm hai phần đối với Việt kiều và đối với người nước ngoài ha đối với Việt kiều thì cái tài sản theo luật nhà ở à, theo luật nhà ở hiện hành thì những người sau đây thì có quyền sở hữu à, nhà tại Việt Nam đó là công dân của Việt Nam thứ hai là người Việt Nam định cư ở nước ngoài cái thứ ba là các tổ chức ha à, cá nhân ở nước nước ngoài à, theo quy định của pháp luật thì có thể sở hữu được nhà tại Việt Nam thì là do đó là Việt kiều chắc chắn một điều là các bạn có thể là mua được nhà tại Việt Nam và người nước ngoài họ cũng sẽ được mua nhà tại Việt Nam à, theo cái tỷ lệ mà 30% của cái dự án đó chỉ trong dự án thôi nha còn ở ngoài dự án thì không có mua được à, và trong dự án thì mua với tính cách là à, thuê hợp đồng thuê 50 năm à, và hoặc là mua thì cũng là mua trong 50 năm à, có thời hạn còn đối với Việt Kiều thì là sở cũng sở hữu vĩnh viễn ha thì à, những điều kiện mà à, có thể sở hữu nhà ở Việt Nam ví dụ như là Việt Kiều Ờ, muốn sở hữu nhà ở Việt Nam thì bạn phải có giấy tờ chứng minh được à, là giấy phép nhập cảnh vào Việt Nam à, trường hợp mà có cái hộ chiếu của Việt Nam thì phải còn giá trị hoặc là bạn sẽ có cái còn cái chứng minh nhân dân cũ của bạn á thì bạn vẫn có thể là mua nhà được ha à, nếu mà mang hộ chiếu nước ngoài á, thì phải có giá trị và có phải có cái dấu à, kiểm chứng của cơ quan quản lý à, nhập cảnh với à, vào Việt Nam ha thì à, nếu mà Ờ, bạn à, tất cả những giấy tờ đó kèm theo với cái việc mà bạn có giấy tờ chứng minh là có còn quốc tịch của Việt Nam và xác nhận là có gốc là của người Việt thì bạn chắc chắn một điều là bạn sẽ được mua nhà tại Việt Nam à, trường hợp mà người Việt Nam mà định cư ở nước ngoài á được thừa kế nhưng không có giấy tờ chứng minh à, được làm phép nhập cảnh vào Việt Nam thì à, được hưởng cái giá trị à, của nhà ở đó à, hoặc là chỉ được bán hoặc được tặng À, cho các đối tượng được sở hữu nhà tại Việt Nam và không có được cấp cái giấy chứng nhận ha à, là quyền sở hữu nhà ở tại vì họ không còn giấy tờ để chứng minh à, họ có gốc tại Việt Nam thì bạn ờ, thì khi mà được quyền thừa kế thì cũng cũng không không không thể nào mà làm cái giấy tờ đó được và bạn ờ, có chỉ có thể là à, bán hoặc cho tặng biếu gì đó cho những người mà họ đang ở Việt Nam ha và có còn có chứng minh được là họ à, có cái cái nguồn gốc ở Việt Nam thì mới có thể là sở hữu được ha à, với cái hình thức mà sở hữu nhà ở à, những cái người mà Việt kiều thì có thể là mua hoặc thuê à, hoặc là nhật à, tặng à, hoặc có thể là thừa kế hoặc là đổi à, mua bán chuyển nhượng bình thường ha còn ví dụ như đối với người nước ngoài thì họ sẽ ví dụ như là họ mua cái tài sản đó ở, Việt Nam thì khi mà họ bán họ bán cái suất đó cho người nước ngoài thì người nước ngoài cũng sẽ hưởng cái phần mà à, cái thời gian tiếp theo ví dụ như thời gian 50 năm nhưng người người nước ngoài đó sở hữu được 10 năm thì những người nước ngoài tiếp theo sẽ sở hữu được 40 năm thôi và sau 40 năm có thể là sẽ renew lại còn nếu mà người nước ngoài đó cái số nước ngoài đó bán cho người Việt thì uh, chắc chắn một điều là cái suất đó sẽ đổi thành uh, cái của, của người Việt và sở hữu vĩnh viễn bình thường ha thì chỉ có là của người nước ngoài đổi cho người nước ngoài thì à, mới là sở hữu cái à, có thời hạn là 50 năm còn ví dụ như là người nước ngoài thì không thể nào mua cái suất của người Việt Nam được chỉ có mua cái suất của người nước ngoài thôi tại vì chỉ được ờ, sở hữu 30% trong cái dự án thì ờ, cái suất của người nước ngoài thì đã có cái số lượng hạn chế như vậy rồi không có thể nào mà là mua của người Việt để mà tạo thành cái suất của người nước ngoài được à đó là lý do khi mà người nước ngoài mua thì họ phải mua cái suất của người nước ngoài suất của người nước ngoài có thể là giá nó sẽ cao hơn của người Việt Nam một chút à, nếu mà là à, hợp đồng mua bán á, thì giá cao hơn hoặc đồng hợp đồng mà thuê 50 năm á, thì giá có thể là sẽ thấp hơn cái hợp đồng mua bán nhưng mà cũng là sở hữu trong 50 năm ha thì ờ, đó là một ờ, vài cái thông tin rồi ờ, thời hạn và số lượng được cấp phép ví dụ như là khi mà cái thời hạn mà sở hữu nhà mà ghi trong cái giấy tờ đó hết hạn thì nếu mà người nước ngoài muốn renew lại thì nhà nước sẽ xem xét và gia hạn thêm còn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu như là công dân của người Việt Nam được sở hữu vĩnh viễn ha như mình đã nói ở bên trên rồi ờ, mình sẽ chia sẻ về cái quyền của Việt kiều đối với nhà à, thuộc à, sở hữu hợp pháp ví dụ như là người Việt kiều có quyền à, bất khả xâm phạm về cái tài sản thuộc sở hữu của họ à, họ được sử dụng nhà vào mục đích để ở hoặc là cho thuê hoặc là mua bán tặng cho gì à, tất cả mọi cái mục đích mà pháp luật không có cấm và họ vẫn được uh, cấp giấy chứng nhận đối với quyền sở hữu hợp pháp của họ à, họ được uh, sử dụng chung tất cả các công trình ở trong cái khu vực đó ha và được bảo trì, được cải tạo, được nâng cấp hay tất cả mọi thứ theo như quy định pháp luật à, theo như pháp luật quy định ha. Họ được bồi thường à, theo cái quy định của nhà nước nếu à, cái khu vực đó có giải tỏa hay là như thế nào đó họ vẫn được bồi thường bình thường. Họ được khiếu nại khởi tố đối với những cái trường hợp mà à, vi phạm các quyền sở hữu của họ à, thì họ vẫn có quyền à, khởi tố nếu mà chủ đầu tư trong cái quá trình mà họ giao nhà họ giao chậm trễ họ không giao đúng thời gian hay là không thực hiện đúng cái hợp đồng mua bán đối với ờ, Việt kiều thì Việt kiều họ vẫn có quyền à, được đòi được yêu cầu bồi thường và nếu Ờ, mà chủ đầu tư không thực hiện đúng điều đó thì họ vẫn có quyền à, thưa ra tòa và chủ đầu tư phải ờ, thực hiện tất cả các việc đó các việc mà cam kết đúng như hợp đồng mua bán đối với họ cũng giống y chang như với người à, Việt Nam ha thì không có bị hạn chế cái quyền nào cả người nước ngoài cũng như vậy ha đối với người nước ngoài cũng tất cả các quyền sở giống y chang à, đối với người Việt kiều hoặc người Việt Nam nhưng mà chỉ có cái giới hạn về thời gian thôi thời gian sở hữu là 50 năm sau 50 năm thì à, sẽ xem xét lại và renew lại cho họ à, đó là một vài cái thông tin mà tôi muốn gửi đến cho các bạn nếu mà bạn à, thấy à, một ai đó có cần cái thông tin này hãy hãy gửi cái video này cho họ à, nhiều Việt kiều ờ, khi mà họ mua ờ, nhà Việt Nam họ sẽ thắc mắc họ không biết là họ có mua được hay không mua như thế nào người cả người nước ngoài cũng vậy ha thì ờ, à mình sẽ nói thêm về cái việc mà là đối với người nước ngoài khi mà họ mua thì tiền họ sẽ thanh toán như thế nào họ chuyển tiền như thế nào ha thì đối với người nước ngoài thì họ phải mở cái tài khoản ở ở, ờ, ờ, ở Việt Nam nhưng mà là tài khoản của người nước ngoài họ vẫn có thể là chuyển tiền đi chuyển tiền về ở trong tài sản và chứng minh đó và khi mà nếu mà họ bán cái tài sản ở ờ, tại Việt Nam họ vẫn có thể là chuyển tiền đi qua nước ngoài bình thường à, đó là một vài cái thông tin à, tôi muốn gửi đến cho các bạn mong rằng cái việc đi đầu tư À, mua bán của các bạn gặp nhiều may mắn và thuận lợi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo